Vấn đề quốc tế Thưa quý vị và các bạn, vấn đề quốc tế hôm nay với số thứ hai trong luật bài Thế giới hậu đại dịch Chúng ta sẽ cùng biên tập viên Hồ Điệp đến với những phân tích của giáo sư sử học Israel Yovan Noah Hariri của Đại học Jerusalem. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với những phân tích của tiến sĩ Terry Bass, Học viện Hành chính Quốc gia Hoa Kỳ, với những dự báo về sự thay đổi địa chính trị quốc tế hậu đại dịch. Và cùng với chính trị, kinh tế thì những thay đổi về tư duy, cách nghĩ và sinh hoạt trong xã hội sau đại dịch là những điều mà mỗi người chúng ta đều cảm thấy. Ở góc nhìn này, tiếp tục chuyên đề Thế giới hậu đại dịch phát sóng liên tục từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 vào lúc 7 giờ 50 phút sáng hàng ngày. Ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý thính giả những phân tích của học giả, nhà sử học Israel, ông Yuval Noan Harari. Harari là người Israel, học giả lừng danh toàn thế giới, tác giả của nhiều cuốn sách được độc giả Việt Nam biết đến như là Sapiens, lược sử loài người, Homo Deus, lược sử tương lai và 21 bài học cho thế kỷ 21. Những cuốn sách, những bài viết của ông tập trung vào đề tài tự do, ý thức, trí thông minh, hạnh phúc và tương lai nhân loại. À, thưa giáo sư, tất cả chúng ta đều đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi đại dịch toàn cầu tràn tới. Bây giờ là thời điểm hy vọng đại dịch sớm qua đi. Vậy ông có nhận thấy là thế giới mà chúng ta đang sống đã trải qua những cái thay đổi như thế nào ạ? Vâng, tôi nghĩ điều nguy hiểm nhất không phải là con virus. À, nhân loại có đủ các kiến thức khoa học và công nghệ để vượt qua virus. Mà vấn đề đặt ra chính là cái ác tồn tại ở trong chúng ta, sự thù hận lòng tham và sự thiếu hiểu biết. Tôi sợ rằng chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng bệnh dịch không phải bằng tinh thần đoàn kết mà bằng sự thù hận, bằng sự đổ lỗi cho các quốc gia khác, đổ lỗi cho các dân tộc và tôn giáo khác. Nhưng tôi hy vọng rằng sau những ngày đối mặt với đại dịch, chúng ta sẽ có thể nhân lên lòng trắc ẩn, nhân ái, chứ không phải sự thù hận như thế này, để thúc đẩy tinh thần hợp tác đoàn kết toàn cầu. Đây là những yếu tố cần thiết để giúp đỡ tất cả mọi người vượt qua đại dịch. Nếu chúng ta làm điều đó, tôi không nghi ngờ rằng chúng ta có thể dễ dàng vượt qua cuộc khủng hoảng này. Chúng ta đều có thể thấy đại dịch này sẽ làm thay đổi những giá trị toàn cầu như cơ chế chính trị và hệ thống giám sát xã hội ở mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia cũng sẽ phải tự hoàn thiện mình sau đại dịch và điều đó sẽ tạo ra sự thay đổi. Như ông vừa mới phân tích thì đại dịch sẽ làm thay đổi thế giới của chúng ta đang sống. Và trong các cái bài viết mới đây thì ông nói rằng con người như một loài chuột bạch trong phòng thí nghiệm xã hội và con chuột thí nghiệm sẽ không bao giờ bộc lộ hết những phản ứng tiềm ẩn của mình nếu như đại dịch không xảy ra. Ông muốn nói tới điều gì với câu chuyện này ạ? Uh, chúng ta đang miễn cưỡng và không thể tránh khỏi những thí nghiệm xã hội rộng lớn trên hàng tỷ người đó ví như là việc di chuyển toàn bộ việc học hành từ các trường đại học ngoài đời vào các trường đại học trực tuyến. Ở trường đại học Jerusalem, mọi người đã thảo luận về việc thực hiện một số khóa học trực tuyến từ 20 năm nay và đến trước khi đại dịch bùng phát, họ vẫn chưa làm được điều ấy. Và khi dịch ập đến, chỉ trong vòng một tuần, họ đã chuyển sang giảng dạy trực tuyến hoàn toàn, vì đó là việc buộc phải làm. Về cơ bản thì đây là một thử nghiệm lớn, không ai biết kết quả sẽ ra sao. Một số thứ đang vận hành tốt nhưng những thứ khác thì không. Thế nhưng dù kết quả có ra sao, khi đại dịch kết thúc, có lẽ chúng ta sẽ không quay trở lại thời điểm cách đây nửa năm, và mọi thứ sẽ thay đổi. Kết quả của thí nghiệm quy mô lớn này sẽ thay đổi hệ thống kinh tế và xã hội trong nhiều năm tới. Tôi nghĩ do đó chúng ta ờ, không chỉ nên tập trung vào đối phó với dịch bệnh mà còn cả những tác động chính trị ờ, bởi vì ít ngày nữa các chính trị gia sẽ đưa ra các quyết định cực kỳ quan trọng ờ, phân bổ hàng tỷ đô la để thay đổi các quy tắc cơ bản của thị trường việc làm của hệ thống giáo dục các quyết định lớn sẽ được đưa ra trong một hai hay là ba tháng tới và chúng sẽ định hình thế giới trong khoảng một thập kỷ hoặc nhiều thập kỷ sau này Giáo sư đã nói tới những thay đổi trong trường đại học Jerusalem của ông, một điều mà 20 năm qua không ai có thể làm được. Nhiều người chắc là đang tò mò tìm hiểu hiệu quả của việc học ở nhà có gì khác biệt so với trước đây. Đó có lẽ là thay đổi khiến chúng ta nhớ tới nhất trong những thời điểm dịch bệnh vừa qua, phải không thưa ông? Ờ, không thể nói trước được những điều sắp tới. Các bạn biết đấy, các trường đại học đột nhiên phát hiện ra ờ, những điều mà từ trước đến giờ họ cho rằng không thể làm. Này, bạn có thể làm điều đó, và sau đó họ có thể đưa ra quyết định như ờ, ok vì vậy bây giờ chúng tôi có thể thuê một giảng viên ở Ấn Độ dạy trực tuyến và chỉ phải trả bằng một phần mười số tiền chúng tôi trả cho các học giả mới đến từ Canada. Hoặc là các trường đại học có thể nhận thấy họ có thể tuyển sinh viên nước ngoài, à, chứ sinh viên không phải đến từ Toronto, Vancouver để học. À, sinh viên có thể học tập ở nhà và chỉ cần tham gia các khóa học trực tuyến. Cá nhân tôi nghĩ hai quyết định này sẽ là những quyết định sai lầm vì cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Chúng ta phải nhận thức được rằng cuộc khủng hoảng này có thể thay đổi bộ mặt giáo dục, thị trường việc làm, mọi thứ. Lịch sử thế giới đã cho thấy là loài người đã vượt qua không ít dịch bệnh. Yếu tố nào được cho là quan trọng nhất để loài người vượt qua những khó khăn đặt ra thưa ông? Chắc chắn rồi. Bạn nhìn vào hai cuộc khủng hoảng lớn cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt mới đây. Đó là cuộc khủng hoảng Ebola vào năm 2014 và trước đó là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trong cả hai trường hợp này, thì cộng đồng quốc tế đã hợp tác và thành công trong việc ngăn chặn những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Dịch bệnh Ebola đã được ngăn chặn và cơn ác mộng tồi tệ nhất đã không xảy ra vì các quốc gia phát triển đã hỗ trợ những quốc gia nghèo đói bị dịch hoành hành ở Tây Phi. Và với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng một lần nữa kịch bản tồi tệ nhất đã bị ngăn chặn lại khi các nền kinh tế lớn hàng đầu đã hợp tác để xây dựng một kế hoạch hành động toàn cầu. Lịch sử cho chúng ta thấy có thể chiến thắng dịch bệnh COVID-19 với điều kiện phải có yếu tố quan trọng nhất là một tư duy lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu. Và cho đến nay, chúng ta vẫn kỳ vọng. Vậy thì hình ảnh con người trong thế kỷ 21 sẽ được hình dung như thế nào thưa giáo sư? Chúng ta không biết vì nó phụ thuộc vào hành động của chúng ta hiện nay. Nguy cơ của một cuộc đại suy thoái gia tăng đáng kể do khủng hoảng kinh tế đã xuất hiện ở nhiều nước. Bây giờ chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của tự động hóa với việc robot và máy tính thay thế con người trong à, ngày càng nhiều công việc bởi vì mọi người phải ở trong nhà vì lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội và mọi người có thể bị nhiễm bệnh, thế nhưng robot thì không. Chúng ta có thể thấy rằng các quốc gia có thể quyết định đưa một số ngành công nghiệp trở về sản xuất tại chính quốc gia mình thay vì thuê nhân công sản xuất ở một quốc gia thứ ba. Như vậy là tình trạng thất nghiệp có thể gia tăng. Và điều này cũng có thể xảy ra ở các nước giàu, các nước phát triển Cuộc khủng hoảng đại dịch này đang gây ra những thay đổi to lớn trong thị trường việc làm. Mọi người làm việc tại nhà, mọi người làm việc trực tuyến. Nếu chúng ta không cẩn thận, nó có thể dẫn đến sự sụp đổ của chuỗi cung ứng lao động trong một số lĩnh vực công nghiệp. Và điều này buộc chính phủ nhiều nước phải đưa ra gói cứu trợ cho các ngành công nghiệp và cho các tập đoàn. Vâng, với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử thì ông có thể nói gì về những gì đang diễn ra ở thời điểm này ạ? Tôi nghĩ rằng các nhà sử học trong tương lai sẽ xem đây là một bước ngoặt lịch sử của thế kỷ 21. Những cách chúng ta nhìn nhận lịch sử như thế nào sẽ tùy thuộc vào quyết định của chính chúng ta. Vâng, à, xin cảm ơn giáo sư Yuval Noan Harari về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa đến với những phân tích của giáo sư sử học người Israel Yuval Noah Harari, Đại học Jerusalem, Israel. Và trong những chia sẻ của mình thì giáo sư Yuval Noah Harari đã nhấn mạnh tới những thay đổi sâu sắc đối với con người hậu đại dịch. Nhưng điều quan trọng nhất, theo nhà sử học Israel, đó chính là việc trước khó khăn, mỗi con người phải giữ vững cái thiện trong bản thân mình để chiến thắng cái ác và sự thù hận. Và đây có lẽ cũng là một bài học hậu đại dịch cần rút ra. Những ý kiến về câu chuyện – mà các bạn vừa nghe được chúng tôi thực hiện với sự đồng ý của giáo sư Yuval Noan Harari. Và trong thế giới hậu đại dịch ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với những dự báo của tiến sĩ Trần Toàn Thắng, trưởng ban kinh tế thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những tác động của đại dịch đến địa kinh tế toàn cầu. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.